Hello, xin chào cả nhà nhé nay mình cắm trại ở đây và nấu nướng ăn ở bên cái dòng suối này Và ở đây là cái nơi mà mình đang cắm trại ở đây mọi người ạ à. Hello, xin chào cả nhà nhé nay mình cắm trại ở đây và nấu nướng ăn ở bên cái dòng suối này Và đây là cái nơi mà mình đang cắm trại ở đây mọi người ạ rồi định rằng hôm nay mình sẽ cắm trại, sau là mình sẽ có thời gian thì mình ngủ ở đây rồi, sớm mai mình sẽ bây giờ thì mình đang nấu cơm ở đây đang chờ cơm đang chín đó, trong lúc chờ cơm đang chín thì mình mời mọi người nhé. bây giờ cuối tháng 3 rồi nhưng mà trời vẫn đang xe lạnh mọi người ạ và trên núi kia thì bây giờ thì mình sẽ cho mọi người xem trên núi này đây là những cái thông mà nó thì nó còn đang có những cái lá xanh này còn bên kia là những cái cây khác thì nó sử dụng hết lá rồi nên bây giờ là ở đây thì rất là mát mẻ có vẻ là nói mà mát chứ còn hơi cảm giác như hơi lạnh ấy bởi vì là à, vào tháng cuối tháng 3 rồi nhưng mà thời tiết bây giờ vẫn còn còn tầm 5 6 độ, ban đêm thì vẫn còn âm nhá. Ở đây thì mình hay câu được các chê ở chỗ này nên là hôm nay mình hy vọng mình đặt lưới à, đặt câu ở đây thì cũng vui vậy thôi. Chứ mình không ăn cá, mình chỉ thích đi bắt cá và mình câu vui vậy. đây thực sự là một nơi tốt để những cái ngày mà mình nghỉ thì mình đến đây mùa hè thì ở đây cũng rất là mát và nhiều người đến đây để câu cá và à, cắm lều trại thư giãn ở đây ở bên kia ngày xưa hình như là một cái bãi bên đấy là một cái bãi cát bồi ấy nhưng là bây giờ nó tạo thành giống như một cái sân ấy và khi nước mặt đập xuống đây thì cát sẽ bồi về bên kia hôm nay thì dự báo là trời mưa nhưng mà trời thì cũng chỉ âm mưu thôi chứ cũng không đó cũng chưa hẳn là mưa phải đợi thêm một chút nữa nó sẽ chín thôi Bây giờ trời đang nổi gió và âm u lại Các bạn thấy không? Bây giờ gió đang bật cái tấm uh, lót của mình Có lẽ là ngồi lúc thì cảm giác là trời sẽ xe sẽ lạnh hơn đây thơm lắm và đây, đây là bên dưới cái chỗ mà mình cắm ờ, lều cắm trại đây bây giờ sẽ cho mọi người xem một chút đấy là chỗ mà vách đá mình đang cắm trại chỗ đấy nước ở đây thì cũng sâu ấy nên là mà bây giờ nước cực kỳ trong luôn mọi người nước thấy nước trong không mà trên đồi những cái vách đá kìa bởi vì đây là một cái khu mà đi vào vách đá bên kia nó có một cái dòng uh, suối chảy từ trên kia xuống vào đây tạo thành cái vùng sâu ở chỗ này và đây là những cái điểm mà chỗ mình đang cắm trại đây này thấy cá vờn này cá vờn nhiều kia kìa mình đặt câu đây mình hy vọng hôm nay mình sẽ câu được con cá nào không còn đây là những cái lá totori này đây là cơm mình nấu này Đó, hôm nay mời cả nhà nhé Đây là cơm nếp chứ không phải là mình nấu nó nhão đâu là cơm nếp mình nấu, mình thích ăn gạo nếp nên là mình nấu bằng gạo nếp này Mà nấu với cái quả tê chu tức là cái quả táo của người Hàn ấy ở đây bên kia có mấy cá lúc này nó vượt này ở đây thì chắc cũng không có nhiều cá lắm nhưng mà ở đây có những cái lỗ trong cái bách đá này thì ờ, hay có cá chê nên mọi người thường thường hay câu ở đây đây mình bỏ chút đồ ăn xuống thì có sẽ có những chú cá đến nó dậy này ừ. cho chút cơm xong rồi mình thấy cá đến nó dậy nhưng mà đợt này bỏ củ cải xuống là không thấy dậy nhá Ủa có kìa mưa rồi nên bây giờ mình sẽ thu dọn đồ để mình lên xe thôi nếu mà có chỗ cắm trại thì mình sẽ cắm trại còn không thì mình sẽ ở lại trong xe bởi vì lúc này đã uống rượu rồi bây giờ mình sẽ không lái xe về được nữa chuẩn bị vào mùa xuân rồi nên là những loại hoa này bắt đầu là nở rồi này